ẩm ấy, là khác với những người mà đi hát rong để xin ăn xin thế những người hát rong ăn xin thì người ta chỉ hát cái nội dung là xin thôi là kể khổ để xin thế còn sẩm ấy, thì nó chứa đựng rất nhiều nội dung mà ví dụ như à, nội dung về nhân tình thế thái là nhiều lắm các bài của nguyễn công chứ của nguyễn khắc hiếu của cao bá quát rồi thì của à, trần tuấn khải vân vân là những cái bài nói về nhân tình thế thái thậm chí nói về tình yêu nước rất là đây là những bài mà sẩm người ta hay hát thứ hai nữa những bài người ta ca ngợi về cái đức thanh tản đức đền hùng mà thế rồi thì là dựng nên những cái cốt truyện như là chuyện trương chi thì sẩm dựng và sẩm trợ hát như nhau nhưng mà khi mà đã dựng chuyện dựng trò thành chuyện thì gọi là sẩm dựng thế còn mà khi đã hát trai gái trêu nhau thì gọi là sấm trợ nhưng mà hai cái điệu đó thì giống nhau thế bây giờ tôi hát thử một cái câu mà sấm dựng là nói về ý về nhân tình thế thái sống ở trên đời bấy lâu nay sống ở trên đời biết chăng chẳng băn khoăn vì nước non nhà vì đuôi con mắt vì là con người bây chứ lâu nay chịu thế gian cười chịu thế gian cười bây chứ lâu nay chịu thế gian cười thế bây giờ tôi nói về cái uh, sầm chợ thì cũng cái giai điệu ấy nhưng mà gọi là sầm chợ là vì cái sầm chợ này thì hát ở chợ cổng chợ mà thường thường là nổi bật lên là, là cái nội dung là trai gái trêu nhau thế thì cũng có khi là cái tốp trai này với cái tốp trai gái bên kia là trêu chọc nhau thì nhờ ông sầm ông hát hộ nhưng mà cũng có khi con con gái này đến chọc ông trầm mà lại muốn vừa hát cái câu này ca ngợi mình và bắt ông sẩm phải hát cái câu cũng là muốn ca ngợi bản thân các cô thì ông sẩm ông cũng là à, ông lại có cái cách ông lại ông lại chọi lại thế bây giờ ví dụ như hát câu sa mạc là người ta để chơi về màu người ta sỏ xiên là cái ông sẩm đã mù thì lại cứ bắt ông ấy trả lời về màu thì ông ấy cũng trả lời được ví dụ các cô gái này nước trong xanh lơ lửng cái con cá vàng chứ cành cây ngô cành bích cái con chim phượng ở hoàng nó đậu cành cao ông sẩm ông người chơi lại ngay thế này ông cũng chơi bông màu thương em phận gái má đào bởi tham đồng bạc trắng cho nên em phải vào à, với chú quân tâu lệnh bà Bà Hoàng hậu luôn luôn đem móc mắt tôi Cho nên tôi phải làm sẵn một bài hè mù Để phòng khi cô bị móc mắt rồi Để tôi hát cảm ơn bà